mỏng đến khó tin nhưng có lõi siêu thấm thấm nhiều hơn hẳn các loại băng dày cho bạn cảm giác an toàn tuyệt đối vì chất lỏng đã chuyển thành dạng gel Whisper Ultra chuyện của bạn gái chúng mình